sai luôn anh ngũ hành sơn chính xác bây giờ vì trời đang mưa lên bọn mình trú tạm vào trong mấy cái lán như thế này và mình đã nghĩ ra một trò khá là vui và mình sẽ đi uh, thách đố mấy uh, mấy travel blogger và content creator cũng như là uh, trưởng thôn dự bị của Hữu Liên. Và đây là ba người chơi của chúng ta. Anh CEO Hiếu Đồng Hồ, anh Dế Mèn Du Ký với anh người trẻ trải nghiệm. Luật chơi của chúng ta như sau sẽ có 4 gói câu hỏi, mỗi gói gồm 4 câu, mỗi câu một điểm, tối đa một gói là 4 điểm. Mỗi người được lựa chọn một gói riêng, thời gian trả lời mỗi câu là 15 giây. Nếu người đó trả lời sai thì hai người còn lại được giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng một điểm. Thứ tự tham gia sẽ ưu tiên người cao tuổi nhất chơi trước, sau đó đến người cao tuổi thứ hai và cuối cùng là người ít tuổi nhất. Phần thưởng của cuộc thi sẽ được ban tổ chức tiết lộ ở cuối chương trình nhớ xem hết video này và đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông để cập nhật video mới nhất nha. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chơi trí tuệ với người cao tuổi nhất. Anh uh, chọn gói gì trong bốn câu hỏi sau? Gói thứ nhất là gói bến, gói thứ hai gói tỉnh thành, gói thứ ba là gói núi và gói thứ tư là gói sông. Anh chọn gói gì? Tôi xin chọn gói tỉnh thành Tỉnh thành Ok Thì núi chắc chắn bạn này chắc biết <laughs> Núi chắc chắn này chắc biết Rồi rồi rồi Câu hỏi số 1 Kể tên 3 tỉnh có tên 3 con vật hiện ra ba con vật á? Vâng một hai Vinh Long 3 Con gì? Vinh Long, con rồng Ok, một sáu bảy tám mười tám mười 11 Khói nhỉ? 12 13 14 14 15 Hết giờ, hết giờ Có ai có câu trả lời tiếp theo? Có ai dành quyền trả lời không? 5 giây 5 4 3 2 1 Hết giờ Đáp án nhá Hết giờ hết rồi. giờ rồi Sóc Trăng Em nghĩ Sơn La Ừ nhỉ, Sơn La chứ. Ừ. Đồng Nai Ờ Các bạn thời gian ngắn quá Thời gian ngắn quá quá Câu số 2 Tên Giang mà chẳng phải sông Đây tên 5 tỉnh, ai thông đáp liền 5 tỉnh có từ Giang 5 tỉnh có từ Giang Đếm giờ, đếm giờ, đếm giờ Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Hà Giang Một điểm Ê, Câu này dễ, câu này dễ Tiếp nhá Câu số 3 Tất nhiên nửa ruộng, nửa rừng Là tỉnh gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Đồng Tháp 13, 14, 15 Rồi anh Hiếu mất câu trả lời Anh Lâm Đồng yeah. Chính xác Một điểm Đồng Tháp cũng được Đồng Tháp không? Làm gì? Tháp là gì? Lâm Đồng Lâm Đồng Dạ. Dạ. là <laughs> đấy mọi người còn phải cắt giờ của nhau nữa cơ nhá nhớ điểm của mình nhá em không nhớ đâu câu 4 còn nơi này trong ca dao nổi danh võ nghệ tài cao một thời ai về xứ ấy mà coi bình định yes dễ quá võ quên không đưa ra điều kiện phạm quy nhỉ đấy là không tôn trọng người hỏi thôi được anh hiếu anh hiếu hai điểm trong gói 4 điểm rồi tiếp theo người cao tuổi thứ hai anh hả? Vâng, dạ. còn gói bến Gói uh, núi và gói sông Gói sông Gói sông, ok Thế này mình thiệt mình thua rồi <laughs> Mình trẻ mà anh, mình phải trải không, nghiệm em em phải có một cái câu một chủ đề dành riêng cho một cái người gì trải nghiệm đúng không không thế là không. Đủ quá đủ <laughs> cái này là đố vui mà anh okay. câu hỏi đầu tiên câu hỏi dễ nhất Sông nào chảy ngược lên trời, ngàn sao hội tụ sáng soi đêm dài. Sông nào chảy? Đếm giờ, đếm giờ. Một, hai. Sông Ngân Hà. Chính xác. Dễ nhá. Dễ quá. <laughs> Rồi, câu số 2. Câu này cũng dễ này. Sông nào chia cắt Sơn Hà dưới thời chị Quyễn, thật là xót xa. Câu này là yếu tố lịch sử đấy. Một, anh đừng đoán mò Phải cho thời gian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Xong tài khán Sai 13, 14, 15 Hết giờ Cơ hội trả lời cho hai người còn lại Có ai giành quyền trả lời không ạ? À? Trời ơi sao lại quên con này? 5 4 3 2 1 Chị Nguyễn đang trong đằng ngoài sông gì? Anh biết rồi Biết thì đằng ngoài ngoài rồi chứ không nhớ tên sông Sông Danh ạ Wow Rồi câu số 3 Sông nào lạnh lẽo can tâm Chảy qua Đà Nẵng, Quảng Nam, Trung Phần Ôi ai đến Đà Nẵng, Quảng Nam rồi mà lại không biết á Đếm giờ, đếm giờ 1, 2, 3, 4 Sông Hàn Chính xác Câu số 4, câu cuối cùng nhá Sông nào vẳng tiếng thần thơ Nước lòng quân sĩ đang chờ phản công ờ, Sông Như Nguyệt Chính xác <laughs> Cơ hội chiến thắng à, anh tiếng nhất là câu sông danh anh Chứ không trả được không điểm nỗi nhục của anh rồi còn gói bến và gói uh, núi núi dễ hơn thôi chọn gói núi vậy Gói vâng, núi lại sở trường của anh Hiếu. Anh Hiếu ạ, em em nghĩ Nhưng thế. Mà anh ấy kiểu toàn kiểu ờ, cái gì? khó thế văn hóa ừ, lịch sử đúng không các kiểu mấy cái núi khó đấy còn đây là văn hóa lịch sử nhưng nhưng mà như này thiệt cho em bởi em không biết nhiều thiệt hay không thì cứ <laughs> ông cái gì gì chỉ văn vở ok ok chuyển đi câu dễ nhất nhá dãy núi nào cao nhất nước ta cao gì bằng dãy núi chủ sâu sao anh chơi chết rồi Chết rồi Thôi cho anh Hiếu Kinh Hoàng Liên Sai Ôi Hoàng ôi. Liên Sơn <laughs> dạ. Người ta vẫn gọi Hoàng Liên nha Không cần gọi người ta vẫn gọi Hoàng Liên Đúng chưa? Bây giờ, là gì? Bây giờ phải gọi chuyên gia à? Không Anh có chuyên gia đây không? Bây giờ tôn trọng keyword ở trong kia Đáp án trong kia Đáp án là Hoàng Liên Sơn Người ta vẫn gọi là Hoàng Liên Dây đuôi Hoàng Liên <laughs> Hoàng Liên Sơn Thôi câu 2 đi em ơi, anh gỡ cái Câu 2 Núi nào lăm ngọn quay quần Kim mộc thủy hòa thổ ở gần bên nhau Yeah, ô chị, ô chị, ô chị, ô chị, tao biết 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 Anh, anh Tiến, anh Tiến Ờ, khoan nhá, cái Yến nó chưa hố hết giờ mày đã Thế là phạm quy rồi, đúng không? đâu Yến chưa đâu, hết giờ đâu có luật <laughs> phạm quy anh là người hết giờ chứ mày Yến rồi anh, ok <laughs> anh, anh, anh trả lời anh trả lời anh trả lời thế anh có đồng ý là nhường anh Hiếu không anh nhờ anh nhờ xin giới thiệu với bạn đấy là đỉnh ngũ chỉ sơn mình vừa leo về xong sai luôn anh ngũ hành sơn chính xác không hành anh ạ kim mộc thủy hỏa thổ là phải hành chứ <laughs> núi nào dốc thẳng bờ tây để rồi thoai thoải bên này bờ đông khó nhỉ cô đấy chịu chưa biết đâu Em khó luôn đấy, thề em không biết ba. 6 7 8 9 Đông. 10 11 12 13 14 15 Ôi chịu Trường Sơn Chính xác Ờ ừ, đúng rồi Nhưng mà em đang phân vân bởi vì nó Dãy núi cái gì Chứ nó không phải ừ, đúng rồi. núi à, Không nó dãy mà Vâng nhưng mà đây hỏi là Tại vì thơ nó văn nó có thể thơ okay. Nhưng mà đáp án chính xác Câu hỏi cuối cùng bé à, còn gói câu hỏi phụ là phải để gói câu hỏi phụ đấy em bé rồi thế bây giờ từ từ từ từ từ từ đây là câu hỏi cuối cùng của núi đã em sáu sáu anh ba <laughs> núi nào thánh gióng lên trời chuyện thánh gióng Ý à, gì một hai ba bốn năm sáu bảy 8 9 10 11 12 13 14 Rồi sai rồi 15 Mấy anh? Sóc Sơn Chính xác Em nghĩ là Sóc Sơn nhưng em lại không nghĩ đấy là núi Nó núi à? À, Núi à, Vip thế Ok Thế là còn có Hải Phụ em còn nốt đi em Một câu cái anh thua gì nữa Anh thua rồi Đúng kẻ đúng ba Em là người thắng mà anh Nhưng mà còn câu nữa không, hết rồi, nhưng mà còn ờ, một gói cuối cùng thì phải Mọi người có muốn chơi không? Có hỏi hỏi đấy, chứ không để để hết đâu bạn Ừ, tôi hỏi nốt đi <laughs> Mấy rồi không? À? Em 6 ạ Anh mấy rồi? Ừ. Em không Cái này thì cái này thì ai sẽ giơ tay đầu tiên thì trả lời nhá dạ, Mọi người sẵn sàng nhá ừ. Đây là gói bến này Gói bến là gói dễ nhất này Dễ nhất á? Vâng Yeah. Vâng. Anh thấy bến khó Khoan đã từ từ nhá, có phải chờ em đọc hết câu hỏi không đã? Anh cứ nghĩ ra anh nói luôn nhá. Không, thế thì bây giờ nhá, có một cái quẹt đây. Thảo cướp trước đấy trả lời mẹ thế thế xô đẩy nhau lại ngã nhưng mà em em lo cho sức khỏe của anh lắm nên anh đừng vận động nhiều nhá rồi câu đầu tiên rất là dễ bến gì tấp nập bán mua lừng danh ngôi chợ đất xưa sài thành bến cảng nhà rồng bến thành ôi là kèo chưa <laughs> câu này câu sáu thế thì chú mới trả lời câu đấy gì lại Trời à, 16 hay là, hay là... câu, câu, gói này hai điểm đi mỗi câu hai điểm nhá Yeah, thì mình hai điểm nhá mọi người cố gắng nhá <laughs> cái này ưu tiên nhanh thôi còn dễ mà bến gì gợi nhớ dòng sông việt nguyên và hán chiến công lẫy lừng bạch đằng chính xác ui đắng nhớ cộng điểm nhá còn hai câu thôi hai câu nếu mà bốn thì ui anh hiếu vẫn thua <laughs> không anh có thể người thua chứ anh đang hai mà anh nhưng nói chung là anh tiến đang anh nhất rồi rồi hay là cho gối sao hy vọng cho nó cho mỗi câu 3 điểm đi cho mỗi câu 3 điểm đi cho mỗi câu 3 điểm đi rồi nhá mọi người thống nhất cho mình có 3 điểm nhé cho anh cấn nhá 3 điểm của mình uh... Nếu mà anh đúng hai câu này nữa thì anh sẽ được thêm 6 điểm. Ừ, thì bằng bằng anh Tiến. Bằng Tiến đúng. Là em ngang anh. Là em sẽ thêm một câu hỏi phụ. Ừ. Sao lại à sao lại ờ, bằng Đúng rồi thì em là hai. Rồi nhá, câu 3 nhá. Bến gì nổi tiếng cố đô? Đêm đêm vọng mãi ầu ơ giọng hò. Bến Thương. bến gì mà tiếng cố đô đêm đêm gì đêm đêm vọng mãi ầu ơ giọng hò Bến Ngự Chính xác em ơi sao anh biết nhiều thế Lân cận ở vùng đấy rồi <laughs> Ôi còn câu cuối cùng này Hai người kia chuẩn bị chịu trận rồi cuộc bỏ cuộc đi Nhưng mà vẫn trả lời đi cho cuộc sống nó thêm nhiều hiểu biết <laughs> Bến gì bát ngát dừa xanh Quê hương đồng khởi lừng danh anh hùng Em đã nói trước Ok bây giờ hình phạt nào Anh nghĩ hình phạt chưa A few moments later anh xin em đấy phạt anh không ký để trẻ có một thu nữa mà anh phạt đó là không anh phạt nào cả kiểu em nói chung là các bạn ơi mình đang kiểu mình sướng vì mình, mình mình thắng ấy có một hình phạt đó là không có hình phạt nào cả không theo anh là cứ phạt anh hôn nghiến à, hợp lý anh xin em đấy tiến ơi xin anh xin em đấy tiến ơi ok có bài hát gì liên quan ngựa không nhỉ cọp ngựa giờ anh Hiếu với lại Tài sẽ đi vòng quanh một con ngựa xong hát bài có con ngựa ô để cho để cho Yến quay. Chứ còn thua không? Thua thua không? Ngựa sẽ không bờ như thôi. Thì ca mọi người, mọi người phải đi vòng quanh, bao giờ hát hết. Không. đi đi phải thực hiện cho mình thua rồi. Nhưng bây giờ con ngựa không là không cần đứng ở đó, không cần không cần hai hai người ờ, đứng rồi đi xung quanh chỉ cần đứng trước và nó hát. Nhưng mà không cần lời đâu. Bật lời. Được chưa? Thôi đi ra kia bay đã rồi và tiếp thì phạt. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Nếu muốn xuất hiện trên kênh youtube Yến Vivu thì vui lòng comment ở phía dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!